cái điểm chung của mấy cái chỉ thị quy định này là mặc dù cho hoạt động ừ, ở bao nhiêu người đó thế nhưng mà những người mà được đến tham gia những hoạt động mà theo quy định đó cũng phải thỏa mãn những điều kiện là tiêm đủ liều vaccine theo quy định hoặc là chữa khỏi COVID-19 trong vòng 180 ngày. Đấy, nên cái điểm chung của những cái người mà được tham gia các hoạt động mà với số lượng người cho phép ấy thì được đến cái chỗ đó thì cũng phải thỏa mãn điều kiện đó mình mới nhắc đó nhé. Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh thông tin Tech quan Thì vẫn là tôi đây, ở ba cái video trước thì mình đã ở ờ, ba hoặc bốn cái video trước rồi thì mình cũng đã đưa cho mọi người biết à, cách để xác định vùng xanh hoặc tra cứu vùng xanh ở trên trang web của Biên Hòa Đồng Nai nhé và mình đã cũng có video để phân tích những cái mình trích những cái nội dung tiêu biểu ở trong cái chỉ thị 16 này, chỉ thị 15, chỉ thị 19 rồi. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ làm cái video áp dụng với à, bình thường mới. Thì cái cái chỉ thị bình thường mới này là Điều kiện là vùng xanh phải trên 70% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Cái này chắc là ít vùng có lắm. Ở bên Hòa Đồng Nai bây giờ thì chắc là hiếm lắm. Thì những cái thông tin tăng cường tuyên truyền này, đấy. phòng chống Covid thì nó nôm na là cũng phải tăng cường tuyên truyền người dân cảnh giác. Không có phải là ờ, bình thường hóa rồi mình muốn làm gì làm giống như bình thường mọi khi được nhé. Mình lưu ý như vậy. Đây mọi người dừng video lại để đọc đi. Đây là video cuối cùng của cái series này. Mình làm cho nó đủ. Đấy, cho nên là mình nghĩ là mọi người quan tâm thì cứ dừng lại đọc nhé Đấy, trang web chính thức của bên hoạt Đồng Nai mình có để link ở dưới mô tả nhé à, mình lướt qua những nội dung tiêu biểu nào đây mọi người dừng lại đọc này cột cuối cùng này mình đề mình đề cập đến cái mục này thôi nhé đề cập đến cái mục uh, cái chỉ thị bình thường mới thì số lượng người tập trung ngoài trời trong nhà và khoảng cách tiếp xúc thì dưới 30 người nếu đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid trong vòng 180 ngày. Đấy, chứ không phải là muốn làm gì làm như trước đây được nhé. Đấy, bình thường mới. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám cưới, thể dục thể thao giải trí thì cái vùng bình thường mới này được áp dụng như thế nào? Thì cho phép được mở lại các uh, nghi lễ tôn giáo này, hoạt động có tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, thể thao, giải trí, đám tang, đám cưới và phải đảm bảo 5K nha mọi người. Dưới 30 người nếu đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày. Đấy, điều kiện như vậy nhé. Mọi người à, lưu ý. Các hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa. Thì nghĩ nó cũng không khác nhiều ở mấy mục trên đâu. Nó nới lỏng hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa ra. Nhưng mà những cái vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng thì nghĩ là chắc mình theo các kỹ kiến cá nhân mình chắc cũng chưa cho vào đâu. Mọi người dừng lại đọc nhé mất thời gian lắm video này mình cố gắng làm ngắn thôi để cho nó hết cái series à, chủ yếu mục đích chính của mình là sâu màn hình cho mọi người đọc và mình mình nêu những nội dung chính thôi còn những nội dung phụ mà người muốn biết thêm chi tiết thì mình cứ lướt qua đâu thì mọi người dừng video lại đọc đó nhé video của mình mọi người nếu mà mờ thì chọn độ phân giải cao lên 720 bit chẳng hạn hoặc 1080 chẳng hạn à, qua hoạt động kinh doanh các dịch vụ thiết yếu này thì nó dài lắm mọi người ạ mọi người quan tâm thì lướt đọc hoặc là vô lấy cái vô cái link phần mô tả đó mình vô cái link ở phần mô tả đó, nếu mà công văn này nó vẫn còn ở trên cái trang web thì mọi người lên vô đó là có đây, đọc đi dừng lại đọc đi số ca nhiễm lại phát hiện ổ dịch mới thì chúng ta lại áp dụng theo chỉ thị 15, 19 hoặc 15 hoặc 16 thì tùy theo tình hình của từng dịch của mỗi địa phương nó khác nhau trung tâm mua sắm này đấy mọi người cứ sâu vào đọc nhé Đó, các sự kiện à, lễ hội ngoài trời như là phố đi bộ biểu diễn văn nghệ văn hóa nghệ thuật meeting phát động thì vẫn phải dưới 30 người và những người tham gia đó là cũng phải đủ uh, tiêm đủ liều vaccine hoặc đã chữa khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày trở lại đây nhé. Các hoạt động giải trí, văn hóa, khoa học, nghệ thuật thì dưới 30 người nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã điều trị COVID khỏi trong vòng 180 ngày tương đương giống nhau thôi ba cái điểm chung của mấy cái chỉ thị quy định này là mọi người mặc dù cho cho hoạt động ừ, ở bao nhiêu người đó thế nhưng mà những người mà được đến tham gia những hoạt động mà theo quy định đó cũng phải thỏa mãn những điều kiện là tiêm đủ liều vaccine theo quy định ừ. và hoặc là chữa khỏi Covid-19 trong vòng 180 ngày. Đấy, nên cái điểm chung của những cái người mà được tham gia các hoạt động mà với số lượng người cho phép ấy thì được đến cái chỗ đó thì cũng phải thỏa mãn điều kiện đó mình mới nhắc đó nhé việc đi lại của người dân ở cái vùng áp dụng bình thường mới là như thế nào thì người dân được đi lại bình thường trong vùng xanh trong nội tỉnh không được di chuyển đến vùng khác người tiêm đủ hai liều vaccine đã chữa khỏi bệnh covid trong vòng 180 ngày được đi lại bình thường không hạn chế đấy mọi người lưu ý nhé Đó, thì bây giờ mình sâu lên cho mọi người ai quan tâm thì có thể đọc tiếp dừng video lại nhé mình kéo đi như vậy mọi người bảo nó nhảy nhảy khó đọc thì mình dừng video lại rồi xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video thì nếu mọi người thấy hữu ích thì mọi người ờ, mặc dù hữu ích hay không thì mình cũng xin mọi người um, đăng ký kênh và like để ủng hộ mình để những có thông tin những thông tin hay hơn những thông tin ờ, bổ ích hơn thì mình sẽ mang đến cho mọi người hoặc là những thông tin à, liên quan đến khía cạnh cuộc sống của à, cán bộ công nhân viên à, cuộc sống quanh ta thì tương lai nếu nhận được sự ủng hộ của mọi người thì mình sẽ làm những chủ đề nó sâu rộng hơn để cho kênh của chúng ta thực sự có giá trị với cộng đồng à, xin cảm ơn tất cả mọi người